À, chào mừng các bạn đến với channel của mình Tiên sinh Vlog Trong video này mình sẽ nói về một cái vấn đề đó là tổng quan về xây dựng hệ thống online Mình nghĩ cái chủ đề này mình đã nói rất là vài lần rồi Nhưng hôm sau mình mới bắt đầu cái việc xây dựng hệ thống ở một cái quy trình mới Vì thế nên mình sẽ nói lại Đầu tiên là xây dựng hệ thống online là gì à, Các bạn hiểu đơn giản thế này nè Xây dựng hệ thống là chúng ta dùng trong thuật ngữ MMO nha Có nghĩa là tưởng grad Còn chúng ta giải thích một cách gọi là phổ thông hoặc là trong kinh tế học bình thường ở ngoài đó, là xây dựng hệ thống online đó là tìm những người cùng đam mê cùng nhiệt huyết hay là tìm những người để cùng nhau phát triển một dự án nào đó à, xây dựng hệ thống đó, có thể là một cái từ mà được khá là nhiều người uh, ít biết và cái chữ này á một số người á họ đã từng tìm hiểu qua và họ đánh đồng nó là đa cấp nhưng hoàn toàn sai lầm xây dựng hệ thống không đơn thuần chỉ là đa cấp đúng ở đa cấp họ cũng có xây dựng hệ thống nhưng mà họ tập trung cả online và offline nhưng mà nghiêng mạnh nghiêng mạnh cái mảng offline hơn có nghĩa là họ cùng nhau xây dựng mạng lưới xây dựng đội nhóm để cùng nhau bán hàng và sử dụng sản phẩm của một công ty nào đó còn ở đây xây dựng hệ thống online là xây dựng đội nhóm cùng nhau để phát triển nhiều dự án kiếm tiền online đó các bạn hiểu không tiếp theo đó là xây dựng hệ thống xây dựng hệ thống online như thế nào nó vô cùng đơn giản trong hai bước một là tuyển red hai là hướng dẫn red tuyển red có nghĩa là hướng dẫn cái mình hướng dẫn cái người mình tuyển vào họ cũng làm giống như mình cứ như thế phát triển phát triển phát triển như vậy thì cái người mà mình tuyển mình tuyển vào đó thì họ cũng tuyển red và họ cũng hướng dẫn người mình tuyển vào để tuyển red giống như mình hãy từ từ sẽ tạo một cái hệ thống thật lớn mạnh từ từ tạo một cái hệ thống thật thật là bền vững cái việc um, tiệm red á, thì uh, nó sẽ có nhiều người á, thì họ sẽ nghĩ là khá khó khăn và mình gặp rất là nhiều trường hợp như vậy đúng đúng là tiệm red rất là khó khăn nhưng khó khăn đối với những người không kiên trì khó khăn đối với những người không có siêng năng hoặc khó khăn đối với những người không có tư duy tốt còn các bạn có tư duy tốt các bạn kiên trì cố gắng siêng năng và các bạn làm việc hết mình các bạn làm việc cái niềm đam mê thì chắc chắn tuyển ghép rất là đơn giản nhiều người họ có thể tuyển hàng nghìn hàng trăm ghép nhưng á thường á ở đây mình không phải nói là trăm phần trăm bởi vì có nhiều người mình không biết thường ở ngoài kia á à, mình thấy họ giống như là tuyển ghép dự án này xong rồi để cho rep mình tự làm việc hoặc là tuyển ghép dự án này xong rồi làm việc rồi tuyển ghép dự án khác chứ không hề có một cái sự tập hợp một cái sự liên kết tất cả các grade lại thành một cái đội nhóm thành một cái hệ thống và phát triển cái hệ thống đó để khi mà có dự án mới là mình có sẵn hệ thống triển khai cứ hết năm này qua năm nọ làm dự án này tuyển cái dự án này làm dự án kia tuyển cái dự án kia à, thí dụ cái thời Bo TV là khoảng uh, đầu năm cuối năm 2018 đầu năm 2019 nếu ai mà có được một cái hệ thống lớn từ cái dự án đó thì sau này Link Money vô chuyển đổi từ Apple TV hay tamudo, hay Thambert hay là tất cả các dạng khác họ đã có sẵn hệ thống ít thì vài chục nhiều lên tới cả chục nghìn họ đã có sẵn hệ thống triển khai và đưa vô đi chạy bắt đầu vận hành lúc đó họ cũng không cần phải đi tìm cái bất cứ dáng nào nữa bởi vì họ đã có sẵn hệ thống và đưa xuống hệ thống làm việc một cùng họ có thể tạo dựng một đội nhóm thành công cùng làm kiếm tiền online một đội nhóm một hệ thống lớn của kiếm tiền online mục tiêu mình là như vậy tuy là mục tiêu mình bây giờ nó chưa có thực sự hình thành một cái hội hệ thống lớn lên tới hàng trăm hàng người mới chỉ dừng ở mức độ vài người hoặc vài chục người thôi nhưng mình tin là nếu mà mình kiên trì cố gắng và các bạn cùng đồng hành cùng mình hay chắc chắn điều này sẽ làm được đơn giản chỉ là tuyển grade và hướng dẫn grade mình tuyển grade lợi ích của việc xây dựng hệ thống online hồi nãy hình như trong cái phần trước mình đã nói rồi đó đó là có sẵn hệ thống để triển khai dự án mới chứ không lẽ có dự án này à, à đăng bài lên uh, dự án ABCZ quận lại này kia rồi gọi tiện rác thì gì đấy rồi dự án sao đăng bài là làm như vậy không xây dựng một lần dùng mãi mãi giống như là content của mấy người làm dự giống như mình là cái liên kết khoa học á vốn một lần bán mãi mãi gì đó cái này là xây dựng một lần sử dụng mãi mãi có nghĩa là mình đã cố gắng và tập trung trong 3 tháng hoặc 6 tháng đi nhưng mà thật sự nếu các bạn tuyển được hoặc là phát triển đến tầng thứ ba gồm ví dụ các phát triển của các bạn phát triển theo thực, thực toán tam phân đi hoặc là tứ phân nhị phân gì đấy thực toán mấy mấy phân là tùy các bạn mà phát triển đến tầng thứ ba à, mình ví dụ như uh, thực toán nhị phân là hai bốn tám là tổng cộng hệ thống của các bạn là có 14 người nếu 14 người này thực sự là những người leader những người có tố chất làm hệ thống tốt hoặc là những người thật sự siêng năng tích cực và họ làm việc một cách nhiệt huyết có hiệu quả thì hệ thống của các bạn đã bắt đầu tự vận hành à, không không phải ý là mình nói hệ thống của các bạn tự vận hành thì các bạn ngừng làm việc ngừng tuyển ghép hoặc là nghỉ hưu hoặc là chơi chơi nghe bởi vì làm cái tiền online thì nó cũng đơn giản và nó nó các bạn phải giống như là các bạn đang phụ thuộc vào hệ thống này thậm chí là các bạn có hệ thống hàng nghìn người rồi các bạn vẫn phải kiếm tiền online giống như là những ờ, những ờ, lãnh đạo những người mà thành công trong MMM trong lĩnh vực MMM truyền thống trong công ty đa cấp đó có nhiều người họ đã đạt mốc thu nhập vài trăm triệu và hệ thống họ lên tới vài nghìn vài chục nghìn người rồi nhưng mà họ vẫn luôn luôn hỗ trợ hoặc là họ luôn luôn làm việc họ luôn luôn đôi khi bảo trợ và tuyển dụng những thành viên mới cho hệ thống bởi vì họ không phụ thuộc cái hệ thống lớn của họ là họ luôn xây dựng những cái nhánh những cái những cái nhánh mới những cái hệ thống mới các bạn cũng như vậy ý là mình nói là các bạn có 14 người theo được ống nhĩ phân thì các bạn đã khỏe hơn và hệ thống các bạn sẽ lớn mạnh hơn nhưng mà các bạn vẫn phải luôn luôn bảo trợ vẫn luôn luôn tìm cách tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp theo đó là à mình chưa nói một vài lợi ích khác nữa phát triển kỹ năng của bản thân khi mà các bạn xây dựng hệ thống các bạn phát triển kỹ năng à, làm việc con người nè kỹ năng quản lý kỹ năng lãnh đạo kỹ năng thuyết trình vân vân đây là online thì nó sẽ không phát triển một cách toàn diện một cách tích cực một cách tốt nhất một cách một cách gọi là một cách hoàn hảo nhất nhưng nó sẽ phát triển ở một phần nào đó về lãnh đạo về quản lý về thuyết trình diễn giải thì các bạn có tổ chức dơm đi cùng nhau cùng hệ thống mình diễn giải tuy là không nói offline trực tiếp nhưng mà nói trước một một dơm hàng trăm người cũng được mà cái cái quan trọng đó là phải thu thu nhập các bạn đừng nghĩ trời ơi bay bay diễn kiếm tiền online hệ thống lớn là được thu nhập bao nhiêu nhưng khi các bạn có hệ thống thì trong tương lai sẽ rất là nhiều dự án tốt bởi vì mấy dự án kiếm tiền online thì giống như là nắm một không mươi ý mình nói là không không phải quá nhiều nhưng mà uh, vài tháng ra một dự án mới vài tháng ra một dự án mới đặt rồi ờ, mấy năm trước có bao tv sau đọc bao tv thì có thêm lemoni lemoni xong tới tamodo bây giờ tamodo rồi mới có mấy dự án khác như là thumbus hay là vân vân mấy dự án các kiểu không đại biểu mấy dự án nào mà nó có ờ, trả hoa hồng khoảng đâu năm bảy tầng hoặc là 10 tầng đó, thì rất là nổi à đó là các bạn có xây dựng hệ thống thì các bạn sẽ có một nguồn thu nhập thụ động có nghĩa là chỉ cần các bạn có hệ thống thôi nếu mà hệ thống tự vận hành đó. hệ thống tự vận hành có nghĩa là mỗi tuần đều có người mới mỗi tháng đều có người mới thì hệ thống càng vận hành chân chu hoặc là hệ thống càng lớn thì mỗi tháng mỗi tuần đều có người mới và mỗi tháng đều có người mới thì chứng tỏ các bạn có hoa hồng nhất là khi mà hệ thống mình à, hiện nay hệ thống mình à, chạy uh, dụ như dự án này chết ớt dự án um, Tamudo hoặc là mấy cái dự án uh, nó nổi ví dụ như là uh, mấy dự án mà nó có nhiều hoa hạnh nhiều hồng nhiều tầng á thì các bạn đã có thu nhập thụ động ví dụ dự không dự dự án đó trả 7 tầng 5 tầng mà các mà các bạn phát triển hệ thống lớn cứ hàng ngày có hàng chục thành viên từ tầng 2 đến tầng 5 các bạn tham gia thì các bạn có hoa hồng tuy là ít nhưng mà hệ thống các bạn lớn thì các bạn sẽ nhiều và kết hợp thêm nhiều dự án nữa và khi một khi một đến một thời điểm nào đó mà hệ thống bạn lên mức tới 10.000 người và khi mà hệ thống của bạn uh, đã đủ điều kiện hoặc là hệ thống của bạn chạy thêm những dán mà có liên quan tới kinh doanh đầu tư kinh doanh giá trị hoặc là bán hàng gì đó thì thu nhập khủng không nó khủng không thể nào dừng lại được thậm chí là hệ thống nó đem về tiền cho các bạn nhiều đến nỗi ngập mặt và tiền cơ lên đầu nó bể đầu luôn <laughs> cơ bản là như vậy còn các các cái dự án hoặc là các giữ chân hệ thống cái video giữ chân hệ thống làm rồi mình sẽ mình sẽ mình sẽ dẫn link ở trong cái danh danh mục này nói chung là mình có làm rồi đã không nói lại nữa còn các dự án thì ví dụ như bây giờ tamudo thì mình không nói rồi tamudo nó nó, nó gọi là nhiều người scam hoặc là chúng ta có thể làm thêm hoặc là chúng ta không có tập trung tamudo nên nó sợ nó cam hay không cam bởi vì chúng ta làm cái thêm Hiscast, Starburst, IBCZ, uh, earth rồi mấy dự án uh, Distribution, vân Văn rồi uh, An phát Thịnh chỉ rất là nhiều dự chúng ta cứ tập thêm thôi chúng ta không có riêng tập chúng ta mua model hay tập trung dự nào khác nên không sợ cam dự án này scam không trả tiền thì còn những dự khác vì vì vì thế vì những dự mà chúng ta uh, ờ, dự này không trả tiền không tra có dự khác bởi vì mỗi dự thật sự nếu mà họ tham gia họ chỉ tốn khoảng hai ba phút để đăng ký tài khoản thôi Tomado, Thumbus, Decentin, em phát thành cái dự đó là chúng ta chỉ tốn khoảng một hai phút để đăng ký cái tài khoản thôi chứ không có là vì nhiều cả thì cơ bản là như vậy tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau